chào tất cả anh em nhé cái video ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi đã đang bán cho anh em những anh em làm tay cái ờ, nhưng anh em nào mà đang chuẩn bị làm tay cái thì anh em xem được video này anh em ờ, xem những cái bộ hột tài xỉu bên tôi Đấy. xem là có nó nó có hiệu quả nó có phù hợp với sân chơi của anh em hay không phù hợp với anh em để anh em đi lắc cái hay không thì anh em cứ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại này 0972 414 và 0945 244 662 Đấy, thì anh em khi anh em uh, mua cái bộ hột tài xỉu này thì uh, tất nhiên rồi anh em sẽ có cái cách lắc hiệu quả nhất của cái bộ hột tài xỉu đó Đấy. mỗi một bộ hột tài xỉu nó đều có cái cách lắc và đều có những cái ưu điểm nhược điểm khác nhau nhá không có bộ hột nào giống cái bộ hột nào cả mỗi một bộ hột đều có cái ưu điểm khác nhau đấy thì uh, trước khi vào giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu mà nó là hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi thì là anh em theo dõi thì anh em uh, cùng tôi Đấy, đi thử những cái tang tích của cái bộ hột tài xỉu này đây là cái bộ hột tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi độc quyền ở bên cơ sở tôi và nó hoàn toàn không tang 100% không tang dành cho anh em nhé Đấy thì ờ, không tang là nó như thế nào không tang là anh em có thể đến sân chơi anh em chơi thì anh em có thể kiểm tra nước muối Đấy, nước muối thì nổi nam châm không hít dọi đèn thì trong đấy là cái thử tăng tích của cái ờ, bộ đồ chơi mà anh em mang đến sân chơi nhé thì cũng rất là nhiều anh em đã mua cái bộ hột tài xỉu này bên tôi một trong ba loại một trong ba hột tài xỉu này Thế anh em đi chơi tài xỉu thì anh em cũng có cái phản hồi lại rất là tốt đối với tôi Đấy, thì cũng rất là vui rất là mong anh em là có thể phát huy hơn nữa Đấy. lắc đẹp hơn nữa lắc tốt hơn nữa để cho anh em đi chơi anh em nào mà xa bờ thì anh em có thể là về bờ được nhé Đấy, thì uh, đây tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái tăng tích của nó thì trước tiên tôi sẽ thử cho anh em dọn đèn Đây, tôi sẽ dọn đèn từng à, hộp cho anh em nhé Đấy, thì à, trước khi vào dọn đèn cho anh em thì tôi sẽ sẽ nói qua về cái bộ hột à, tài xỉu mà tôi muốn giới thiệu cho anh em nhé thì cái bộ hột đầu tiên đó chính là bộ hột tài xỉu 2020 Đấy. bộ hột 2020 này thì anh em đi chơi anh em à, rất là thích cái bộ hột tài xỉu này rất là thích Đấy, còn tính, tính năng của nó như thế nào cái tính năng của nó nha và cái ưu điểm nhược điểm của nó ra làm sao thì là anh em hãy cùng với tôi một lúc nữa tôi sẽ test cho anh em đây là cái bộ hột tài xỉu hay nhé đây là bộ tài xỉu hay còn đây chính là bộ hột tài xỉu phá thế Đấy. phá thế là như thế nào thì kéo nữa tôi vào tôi sẽ giới thiệu cho anh em Đó. đây chính là cái ba cái hột mà tôi muốn giới thiệu cho anh em thì anh em theo dõi cái video này anh em thấy cái bộ hột nào nó ok nó nó hiệu quả Đấy, nó phù hợp với sân chơi của anh em thì anh em alo cho tôi Đấy, đặt hàng tôi sẽ giới thiệu cho anh em chia sẻ cho anh em cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu đấy. đấy anh em có thể là giữ tài giữ xỉu theo ý muốn đấy, anh em lên tài xuống xỉu đó là do anh em nhé Đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em từng hột một từng bộ một nhé cái video này hơi dài anh em nào xem anh em muốn xem đến cái bộ hột nào anh em cứ tua đến cái đoạn đoạn đấy nhé thì tất nhiên đầu tiên là cái bộ hột tài xỉu 2020 này đấy, đèn cho anh em này hột trong suốt nhé đây đó là cái bộ hồ 2020 Đây, bộ hồ 2020 video này tôi sẽ làm đầy đủ hết những cái thử tăng tích test cái bộ hột để cho anh em theo dõi để cho anh em xem nhé xong cái bộ hột 2020 với bộ hột tài xỉu 2 nước muối ok chưa rồi đèn cho anh em Vâng, tiếp theo bộ hột phá thế nha muối này chồng nước muối này gửi cho anh em dọn đèn này trong suốt nhé Bây giờ tôi đã thử cho anh em nam châm à, thử cho anh em dọi đèn và nước muối đó thì à, cuối cùng đó chính là nam châm đó. Nam châm vừa rồi tôi đã thử cho anh em cái tăng tích của cái à, bộ hột tài xỉu mà tôi muốn giới thiệu cho anh em để cho anh em nào đi lắc cái anh em đi, đi uh, chơi tài xỉu bịp thì là nó sẽ mang lại hiệu quả nhất định cho anh em nó lên tới tầm 7 đến 80 phần trăm cho anh em khi mà anh em đi lắc thì nó sẽ đi tài hay đi xỉu anh em có thể là giữ được mặt hột tài xỉu 5 7 chén đó tùy anh em tùy vào tay anh em đấy chứ không à đấy, tùy vào tay anh em vì sao nói là tùy vào tay anh em thì là có những anh em lắc rất là hay có những anh em thì mới tiếp xúc vẫn à, chưa có thể là chưa chưa có kinh nghiệm lắc thì là anh em sẽ lắc kém hơn một chút nhưng mà không sao cả anh em nào cũng có thể lắc được cái bộ hột này nó được 70 trăm cái ít nhất thì tôi đảm bảo với anh em luôn nhé. đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em và giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu mà tôi muốn giới thiệu cho anh em ngay sau đây nhé thứ nhất đầu tiên đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 bộ hột tài xỉu 2020 này là cái bộ hột tài xỉu thứ nhất hoàn toàn không tang thứ hai nữa khi mà anh em sử dụng nó đi lắp thì là cái bộ hột này nó đi đều tỷ lệ ra ờ, bảo rất là cao khi mà anh em lắc đều tay tỷ lệ ra bảo cực kỳ cao cho anh em nhé Đấy. và còn cái thứ ba nữa là cái cách lắc mà giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu này anh em đến cơ sở thì anh em mua bộ hột tài xỉu này hay là anh em đặt đơn hàng thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em ờ, chia sẻ cho anh em cái cách lắc giữ hột của cái bộ hột tài xỉu không này bất cứ cái bộ hột tài xỉu nào nhá một trong ba cái bộ hột tài xỉu này anh em nào mua cái bộ hột tài xỉu nào tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu đấy làm sao anh em đi lắc nó hiệu quả nhất cái tỷ lệ phần trăm thắng của anh em lên cao nhất nhé đấy thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em thứ nhất bộ hột này sẽ đi rất là đều đều khoảng tầm 90 phần trăm cho anh em nhé cứ chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu đấy. đang xỉu đúng không anh em lắc này lắc bình thường thôi đấy thì là cái tỷ lệ của nó lên tài cho anh em khoảng tầm 8 đến 90 phần trăm nha đó, 246 này đấy cứ như vậy thôi đó như vậy thì là anh em lại có chén siêu anh em biết trước được khoảng tầm 80 phần trăm đó 224 đúng không anh em đấy tiếp tục cho anh em tài đấy, 335 đấy, xỉu 221 đúng không anh em rất là hiệu quả nha đấy thì bây giờ tôi sẽ giữ cho anh em chén tài chén xỉu à giữ cho anh em chén xỉu đấy thì đang ở xỉu tôi sẽ giữ xỉu luôn thì khi mà anh em giữ tài hay là anh em giữ xỉu thì nó đều chỉ có một cái cách lắc như vậy thôi thì anh em giữ tài cũng được anh em giữ xỉu cũng được đấy, giữ tài giữ xỉu như nhau đấy, chỉ cần một cái cách lắc thì anh em đến cơ sở thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em nhé hoặc là anh em đặt đơn hàng về đấy, gửi về cho anh em thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em trên Zalo nhé đấy tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này đang xỉu đó, đó có 70 đến 80 trăm là anh em có thể đoán được giữ được tài giữ được xỉu nhé 125 đúng không tiếp tục cho anh em này đó. vẫn là 7 đến 80 phần trăm cho anh em đó là xỉu đó bão nhị này đúng không anh em cái bộ hột này anh em lắc đều tay thì tỷ lệ ra bão rất là cao đó tiếp tục vẫn là xỉu đó, 2 3 5 đó 2 3 5 thì tất nhiên là anh em phải giữ xỉu rồi đó, 2 3 5 thì trái này anh em phải giữ được xỉu không giữ được xỉu là anh em thua trái này này đó, 2 3 4 đúng anh em tiếp tục cho anh em đấy thì cái trái này nó lên tài lên tài 3 4 6 thì đấy là cái cách lắc và cái à, ưu điểm nhược điểm của cái bộ hột tài xỉu 2020 nhé đấy thì cái bộ hột 2020 này nó thứ nhất là đi đều thứ hai nữa là anh em có thể giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em lên tầm 80 và thứ ba nữa là cái tỷ lệ nó lên bảo cho anh em cực kỳ nhiều nhé rất là nhiều luôn cho anh em đó thì đây chính là bộ hột 2020 tiếp theo đó chính là cái bộ hột tài xỉu hay vì sao nó lại bộ hột tài xỉu hay bộ hột tài xỉu hay này nó là cái bộ hột tài xỉu mà nó không cần phải lắc mạnh hay là không cần phải lắc chạm nắp hay là chạm thành miệng hay là nói chung là những cái cách lắc của anh em thường ngày nó cũng không cần phải tới cái bộ hột này anh em chỉ cần nhích nhẹ thôi là nó đi rồi và cái và cái tỷ lệ của nó đi rất là đều đấy anh em chỉ cần nhẹ nhàng là nó đi rồi nhá đó như vậy thôi như hột chưa đi nhưng dở ra nó sẽ là gì đấy một bốn sáu đúng không đó hột nhích rất là nhẹ bốn năm sáu cái này nhỡ đó nhích rất là nhẹ đúng không anh em đấy đi con 4 à đi con 6 xuống con lục lục xuống nhất đúng không anh em đấy lắc rất là nhẹ như này thôi đấy đấy ba ba sáu trái này là gì một bốn sáu trái này sẽ về xỉu này đấy một ba bốn đó trái này nếu như anh em đặt thì là anh em sẽ đặt nguyên như vị tại vì cái chén này thì nghe như kiểu là không đi nhưng dở ra nó sẽ là cái gì đấy hai hai ba đúng không anh em đó như hột không đi lên ba bốn năm đây là chính là cái bộ hột tài xỉu hay mà mà những ngày vừa qua thì anh em cũng đã hỏi rất là nhiều về cái bộ hột tài xỉu này và cũng có rất là nhiều anh em sử dụng nó anh em đi lắc nó rất là hiệu quả cái bộ hột này thì là nó bao cho anh em thầy thợ nghe hột nhé bao tất cả những thầy thợ nghe hột Đấy, khi nắp chén đĩa thì anh em lắc chén nào cũng được đĩa nào cũng được miễn sao là nắp chén đĩa của anh em để cho anh em đi lắc thì nó sẽ hiệu quả nhá đó rất là hiệu quả đúng không anh em Đấy, chén này về xỉu thì ăn luôn này hai hai bốn về xỉu ăn à, à, lên tài 2 4 5 xỉu Đấy, 2 3 4 rất là hiệu hiệu quả đúng không anh em cực kỳ hiệu quả luôn Đấy. và cuối cùng đó chính là cái bộ hột tài xỉu thế cái bộ hột tài xỉu thế này thì à, anh em cũng mới nghe thấy đúng không anh em đó thì cái bộ hột này tôi cũng vừa mới cho ra mắt anh em thôi cũng chưa giới thiệu gì về nhiều về cái bộ hột tài xỉu này bộ hột tài xỉu này thì bao cho anh em chúng ta này Đấy. cái bộ hột tài xỉu này thì nó sẽ phá được ba cái thế hột phá phá được ba cái thế hột thì uh, mỗi một hột tài xỉu anh em đều có thể đặt cho tôi Đấy, phá được ba cái thế hột ví dụ như anh em muốn phá ba thế hột nào thì anh em cứ gọi điện đến cho tôi và đặt phá ba cái thế hột đó thì tôi sẽ làm cho anh em cái cái bộ hột để phá cho anh em được ba cái thế hột đấy nhé ví dụ như là cái thế hột à, cái hột này tôi đã phá cho anh em là hai ba năm này hai ba năm thì hai ba năm anh em lắp thế nào cũng được anh em lắp cứ ờ, cân tay đều tay là được cân tay đều tay là nó sẽ phá cho anh em cái chén này vì chén này đa số là anh em đánh tài đúng không đánh tài thì riêng cái thế hột này anh em chuyển lắp bình thường này thôi đấy tỷ lệ của nó sẽ phá được những cái thế hột tài xỉu khó để cho anh em à, không phải à, không phải tâm lý khi mà anh em à, đụng chạm đến cái thế hột đó nhé mở ra sau nó là cái gì đó một ba năm đúng không anh em đấy và còn thế thứ hai đó là thế bốn bốn năm này bốn bốn năm bốn bốn năm thì bắt buộc anh em phải giữ được tài rồi đấy cái chén này thì nó hay về xỉu nha <coughs> đó ba bốn sáu đúng không anh em và cái thế của cái bộ hột này đó chính là cái thế ờ, gì đấy ta à thế ờ, một ba năm một ba năm một ba năm này thì là cái tỷ lệ nó lên tài khá là cao đúng không anh em nếu anh em nào vẫn không tin ấy, thì là anh em có thể là lấy cái bộ hột tài xỉu của anh em ra bộ hột tài xỉu chợ ra anh em lắc những cái thế hột của tôi vừa rồi ấy thì xem nó xem nó có phải là đúng như lời tôi nói không có phải anh em có phải là cái tỷ lệ của nó lên đúng như lời tôi nói không nó được 7 80 phần trăm ví dụ như cái thế hột này khi mà anh em lắc thì nó lên tài cho anh em khoảng tầm 80 phần trăm nhé 80 phần trăm thì anh em lên tài Đấy, thì anh em chỉ cần lắc rất nhẹ nhàng nghe được đó thì là cái tỷ lệ của nó xuống xuống xỉu hay là anh em giữ được xỉu rất là đơn giản đó một hai ba đúng không anh em nó rất là hiệu quả và đơn giản cho anh em nhé Đấy, đây chính là ba cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi muốn giới thiệu cho anh em Đấy. đây tất cả là những cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi muốn giới thiệu cho anh em đi làm tay cái Đấy, anh em đi chơi tài xỉu bịp thì anh em à, sử dụng cho mình đấy, sở hữu cho mình cái bộ hột tài xỉu mà nó hay nhất và nó sẽ là cái à, bộ đồ chơi tài xỉu dành cho anh em bộ đồ chơi tài xỉu cho anh em đi à, chơi tài xỉu nó luôn luôn nó dành chiến thắng mang lại cho anh em những phần trăm thắng khá là cao nhé nó giúp ích cho anh em rất là nhiều anh em nào mà muốn sở hữu một trong ba bộ hồ tài xỉu này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 thì ờ, thấy video nó dài quá thì anh em cứ tua đến cái đoạn mà tôi test cái bộ hột đấy và giới thiệu cái bộ hột tại chỗ đấy nhá anh em nhé chúc anh em luôn may mắn chào tạm biệt các anh em